làm chủ đề nào sẽ phù hợp với Shorts. Bình thường khi mình làm các video dài ấy, thì mình sẽ tập trung vào cái đối tượng khán giả trung tâm của mình. Tức là những cái video nào mà được đề xuất mạnh nhất ở trong nguồn duyệt các các tính năng và nguồn video đề xuất. Tuy nhiên là Shorts được đề xuất rất mạnh ra ngoài đến các đối tượng khán giả khác nhau cho nên mình muốn mở rộng chủ đề ra một chút. Nếu mà bạn đang làm món chay chẳng hạn thì bạn sẽ muốn là uh, làm một video về ẩm thực nói chung Nếu bạn đang làm về slime, về cát chẳng hạn Thì bạn sẽ muốn làm một video nào đó về chủ đề kids Để tiếp cận uh, cái đối tượng khán giả lớn hơn này Tuy nhiên cần phải nhớ rằng là làm video nào thì làm Cái quan trọng nhất là phải có giá trị cho khán giả à, Tất cả cho khán giả Khán giả sẽ cho tất cả